MU xuất hiện cuộc chiến giữa hai di sản của Sonja và Rangnick. Không loại trừ khả năng là một trong hai tài năng trẻ sáng giá của Man United sẽ có bến đỗ mới trong mùa đông. Không nằm ngoài dự đoán, Manchester United đã dễ dàng hạ gục Charlton để có cho mình tấm vé bước vào vòng bán kết League Cup. Vẫn là những cái tên quen thuộc như là Anthony và Marcus Rashford điền tên mình vào bảng tỷ số. Nhưng trong danh sách các cầu thủ kiến tạo lại xuất hiện một trường hợp mới tanh, đó là Fancudo Penlici cập bến Old Trafford vào tháng 10 năm 2020 và đã liên tiếp phải trải qua hai mùa giải cho mượn tại Alavers Phải mất đến hơn 2 năm thì Pellici mới có cho mình được màn ra mắt dưới màu áo của Man United. Trên thực tế cũng phải đến cuối trận. Cụ thể hơn đó là ở phút thứ 84 thì Pellici mới có được tung vào sân. Dù vậy, tài năng người Uruguay vẫn kịp để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp Marcus Rashford nhân đôi cách biệt. Trái ngược với Pelisi, một cầu thủ trẻ khác ở trên hàng công là Anthony Elanga lại có màn thể hiện tương đối kém cỏi trước Charlton. Được huấn luyện viên Erik ten Hag bố trí thi đấu cao nhất ở trên tuyến đầu, nhưng tài năng người Thụy Điển lại không thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm xuất sắc nào trong hơn 80 phút góp mặt trên sân. Và dự kiến Elanga sẽ gặp nhiều thất lợi ở trong cuộc chiến sinh tử với Pellici ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Elenga lẫn Pellicci đều đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Hiển nhiên đó là theo dạng cho mượn. Với việc cả hai đều có vị trí sở trường nằm ở hành lang cánh phải, nếu tiếp tục gắn bó với Man United, gần như chắc chắn cơ hội thi đấu sẽ chỉ đến với một trong hai khi mà suất đá chính đã nằm trong tay Anthony. Với Elenga thì tuy có thể chơi tốt ở cánh trái, nhưng dĩ nhiên là anh không có khả năng cạnh tranh cùng với Rashford, Alejandro Garnacho và cả Jadon Sancho. Được xem là phát kiến của huấn luyện viên Rangnick. Hiện tại thì Elanga đã không còn duy trì được phong độ tốt như là mùa trước do phải liên tục ngồi dự bị. Và trong trường hợp Pellicci ở lại Old Trafford, có lẽ bản thân Elanga cũng sẽ tự mình kiếm một bến đỗ mới với hy vọng được thi đấu thường xuyên hơn. Thời gian gần đây thì truyền thông của Anh khẳng định tiền đạo này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ Everton. Với Pellicci di sản mà huấn luyện viên Gunnar Solskjaer để lại cho Man United sau quãng thời gian dài khoác áo Alavers thì hiển nhiên là anh cũng sẽ không ngần ngại rời khỏi Old Trafford theo dạng cho mượn thêm một lần nữa. Thực tế, tuy gây ấn tượng ở trong lúc Elenga sản xuất phong độ, nhưng vấn đề về thể lực của cựu sao Penarol cũng có thể khiến Ten Hag lo ngại. Cần biết rằng là Pellegrini cũng mới trở lại sau chấn thương dài hạn hồi mùa hè, trong khi Elenga hầu như chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng về mặt thể lực. Nhìn chung thì để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho cả Elenga lẫn Panici, Ten Hag chỉ nên giữ lại một trong hai để đảm bảo được thời gian thi đấu. Mà thực tế thì bản thân họ dĩ nhiên cũng sẽ tìm cách rời đi nếu cảm thấy tương lai của mình tại Old Trafford trở nên mù mịt. Rashford bùng nổ với MU, hãy mang Man City đến đây. Phút thứ 90 ở trên sân của Old Trafford, ở trong trận tứ kết League Cup đối với đối thủ Charlton Marcus Rashford nhận đường truyền của Pellici rồi xử lý gọn gàng và dứt điểm chân phải nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Chỉ 4 phút sau, trong những giây phút bù giờ cuối cùng, Rashford tiếp bóng bằng chân phải từ cú vẩy má ngoài đẳng cấp của Casemiro rồi tung ra cú đá chân trái ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Erik Ten Hag đã sử dụng đội hình B để tiếp đón Triton, đối thủ đến từ League One và Rashford chỉ vào sân từ phút thứ 60. Khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để cho anh lấy lại dấu ấn của mình bằng hai pha làm bàn đẹp mắt. Khi đặt Marcus vào vị trí của một đối trọng trong vòng cấm, bàn thắng sẽ xuất hiện. Cậu ấy đang làm tốt điều đó ở thời điểm này. Huấn luyện viên Ten Hag khen ngợi sau khi mà ô lấy vé bán kết League Cup, đánh dấu trận thắng thứ 300 trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Nhà cầm quân người Hà Lan hài lòng với sự thể hiện của Rashford. Một khi giữ được sự tập trung và không ngừng nỗ lực làm việc, Marcus sẽ tiếp tục ghi bàn. Kể từ khi bóng đá Anh trở lại sau kỳ nghỉ World Cup 2022, không câu lạc bộ nào có phong độ tốt như là MU. Về mặt cá nhân thì Rashford cũng nổi bật hơn tất cả. MU đã thắng 11 trong 12 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý là Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng cả 6 trận từ sau World Cup 2022. Với 5 trong số đó là những thắng lợi cách biệt ít nhất là hai bàn. Rashford luôn ghi bàn ở trong các trận đấu của MU sau khi cùng với đội tuyển Anh trở lại từ Qatar, nơi anh là cầu thủ đầu tiên đá phạt thành bàn ở World Cup 2022. Tổng cộng là 7 pha lập công giữa các mặt trận là Premier League, FA Cup và League Cup. Sau 25 trận chính thức mùa này, Rashford ghi được 15 bàn. Thành tích này cao gấp 3 lần so với toàn bộ những gì mà Marcus đã làm mùa trước. Khoảng thời gian mà anh liên tục gặp khó khăn khi làm việc cùng Ole Gunnar Solskjaer cho đến Ryan Rangnick với hiệu suất cao thì Rashford đang hướng đến kỷ lục ghi bàn của bản thân mình là 22 bàn trong mùa 2019-20 sau 44 trận đấu. Thách thức Man City MU khởi đầu triều đại Erik Ten Hag đầy thất vọng Nhưng hiện tại thì người hâm mộ ở Old Trafford đang háo hức với những gì đội nhà thể hiện ở sân cỏ Các cổ động viên MU cũng như là thầy trò Ten Hag đang hy vọng chấm dứt được 6 năm không danh hiệu khi mùa giải 2022-23 kết thúc trước khi chinh phục danh hiệu. Điều mà MU tập trung vào đó là trận derby với Man City cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 20 Premier League diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 14 tháng 1. MU quyết tâm giành chiến thắng trận derby thứ 189 và thứ bảy này sau khi để thua ba cuộc chiến gần nhất với Man City. Vào hồi đầu mùa, khi Erik ten Hag tham dự trận derby thành Manchester đầu tiên, MU đã để thua nặng nề 3-6 ở trên sân Etihad Trận đó thì Erling Haaland tỏa sáng với cú hat-trick. Rashford sẽ là vũ khí để Ten Hag tìm kiếm sự khác biệt trong MU. Chưa bao giờ anh có được hiệu suất cao như vậy trước khung thành của đối phương. Cầu thủ 25 tuổi người Anh đạt trung bình là một bàn thắng sau 140 phút với Ten Hag. Đây là tỷ lệ tốt nhất mà anh đạt được trong sự nghiệp của mình. Sau khi lần lượt làm việc cùng các huấn luyện viên là Luis Van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer và Rangnick, Rashford Người đã từng 4 lần đưa bóng vào lưới của Man City, vừa cân bằng được kỷ lục ghi bàn 8 trận sân nhà liên tiếp mà Wayne Rooney đã từng làm được vào năm 2010. Ở trên sân Old Trafford cuối tuần này, với Rashford đóng vai mũi nhọn, cùng với sự xuất sắc của Casemiro ở tuyến giữa, MU đang tự tin thách thức đối thủ Man City. Cứ tình bất ngờ của Ten Hag và Man United Giữa bối cảnh phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã nhận tin vui từ cái tên ít ai ngờ đó là Aaron Wan Bissaka. Manchester United thắng Charlton và tiến thẳng vào bán kết của Carabao Cup. Hành trình thăng hoa của Quỷ Đỏ vẫn chưa dừng lại khi đây đã là chiến thắng thứ 20 của huấn luyện viên Erik ten Hag kể từ khi lên nắm quyền, nhanh nhất trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tay gang. Chiến lược gia người Hà Lan sau đó đã phải tái mặt vì Diego Dalot. Cho dù không va chạm với ai, cầu thủ sinh năm 99 này vẫn ngồi xuống sân với vẻ mặt nhăn nhó. Sau một hồi trao đổi với các bác sĩ, cựu sao của FC Porto quyết định rời sân. Ai cũng biết được rằng là hậu vệ sinh năm 99 này đã có dấu hiệu quá tải. Trước khi tham dự World Cup 2022, Diogo Dalot đã không được nghỉ bất kỳ trận đấu nào, ngay cả ở Premier League lẫn Europa League. Giờ đây thì tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến nhiều người phải lo lắng, bởi lẽ trước mắt đội chủ sân Old Trafford là 3 trận đấu liên tiếp gặp Manchester City, Christian Blake cùng với Arsenal. Ban tổ chức Premier League hiểu rõ được sự ức chế của Manchester United vì xếp trận đá bù xen giữa hai cuộc đội sức đỉnh cao. Tuy nhiên, điều quỷ đỏ có thể làm đó là chấp nhận và xoay sở. Diogo Dalot đã tiến bộ một bậc dưới thời Erik Ten Hag. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, phối hợp ăn ý với bộ đội trung vệ Rafael Varane cùng với Lisandro Martinin. Thế nên mất cầu thủ 23 tuổi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho đến cách vận hành của quỷ đỏ. Tuy nhiên, giữa cơn bĩ cực, nửa đỏ của thành Manchester lại gặp được cứu tinh bất ngờ. Cái tên đó không ai khác chính là Aaron Wan-Bissaka. Trước khi mùa giải 2022-23 diễn ra, ngôi sao mang dòng máu của Congo được xem là người thừa, đồng thời không được cạnh tranh suất đá chính. Thậm chí là Manchester United còn có ý định bán cựu cầu thủ của Plate ngay trong tháng riêng. Với Wolverhampton và chính ngay Blade là hai bến đỗ tiềm năng. Dù vậy, giai đoạn nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2022 đã giúp Aaron Wan-Bissaka níu giữ hy vọng. Có thể thấy được là phong cách chơi bóng của vệ sinh năm 1997 này đã thay đổi rõ rệt. Anh không còn những pha xử lý nóng ngóng, rườm rà. Thay vào đó là cách thi đấu trực diện, đơn giản hơn và mang đến độ hiệu quả cao. Thật khó để nói rằng Aaron Wan-Bissaka chói sáng giống như là Diogo Dalot hồi đầu mùa. Thế nhưng Ít nhất là anh đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công và vẫn chưa phạm phải bất kỳ sai lầm nào ở khâu phòng ngự. Cộng hưởng với khả năng tắc bóng ấn tượng vốn có, ngôi sao 25 tuổi là phương án thay thế hợp lý nhất cho Diogo Dalot. Các trận đấu sắp tới sẽ rất quan trọng với cá nhân của Aaron Wan-Bissaka và tập thể Manchester United. Nếu anh thi đấu tốt, đây sẽ là cơn đau đầu dễ chịu đối với huấn luyện viên Ten Hag. Ngoài ra thì Wan-Bissaka cũng đã tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh ở tại sân Old Trafford